ta được sống lâu sống thơ cùng con cháu sang năm lại đón tết xa và kính chúc người người sẽ gặp lành tết sau được nhiều lần hơn tết nay tết đến đoàn tụ cuộc ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang anh em nơi nơi khắp phố người người đi hài lòng đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xuân về phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang